Mục tiêu của tôi là đánh sập tòa nhà này Đến có việc gì Cả vào ngày tổ chức tang lễ cho ông Trùm mà Không cần Đem lời đề nghị đó cút đi chiếm lấy nông trại và tổ chức là một sai lầm anh nghĩ nào cả cho hay là uy hiếp tôi không có vấn đề gì lớn cút đi cút casano không có dù chỉ một phần trăm cổ phần ở đây cút đi Ông sẽ không hối hận chứ Tôi có gia đình Lucino hậu thuẫn Có gây chiến thì tôi cũng không sợ Mà người ta có thể trải qua trong cuộc đời đấy Emilio Để chuộc tội Ừ được thôi cảm ơn cậu Ông sẽ sớm phải trả giá cho việc Lăng mặt Này, công Hả? Tuần trước, chết tiệt Ôi lại chúa mọi thứ đang cháy Mọi Tới đình Casano Nhanh lên Đó là mệnh lệnh cuối cùng của ông Trùm. Ông ấy bảo tôi xử lý càng sớm. Ông Trùm nói dùng cách nào cũng được. Vì anh luôn xử lý công việc rằng bất kể có chuyện gì cũng không được làm hại phụ nữ và trẻ em. Bây giờ tôi là ông trùm của cậu, cậu nên thể hiện với anh bất cứ lúc nào. OTG. Tôi nghe thấy tiếng Payan sủa lên Cho tôi xin lỗi trước Đó là chiếc xe mà anh yêu quý giết anh vì nể Fabio Tôi đang rời khỏi Ý Nếu mà anh định tìm tôi Paolo Quả nhiên anh không có tư cách để làm ông trùm Sai che cosa mi succede non lo so bene Hãy ăn cái này để nạp thêm đường đi Chỉ có một lần để sống Đang làm việc vất vả Mà được ăn cái bánh ngon Hạnh phúc rất Trả khoản vay công ty Cậu hạnh phúc trong hoàn cảnh này rất Vâng Nhưng mà Cậu có thể đối mặt với án kiện của Đành đến yêu cầu chúng tôi phá hủy cuộc đời của cậu Son Ho đây Tại sao? Vì không ai buồn cho chuyện của cậu cả Chỉ có tôi thôi không cho Yong Cái này bao Trời đất ơi, thật là một mớ hỗn độn Xin lỗi tiên bối Là ăn nói trống không rồi hướng hay gì cũng được Sao cậu đến muộn vậy Luật sư Duyên So tự nhiên bảo em Kiểu người máy móc Đúng, người hiền lành và làm việc vô cùng chăm chỉ Nhưng một hậu bối đáng yêu đấy Nếu cậu đeo cà vạt khác Người đàn ông tinh tế hơn là cố chấp đấy Hiểu chứ Em hiểu rồi đã chứng minh tính an toàn của Kosanik và thành phần chính RAW từ nhỏ nhất cho tới an toàn. Nó đã được thưởng Việc đòi quyền lợi vì tử vong do tác dụng phụ của thuốc vẫn cơ tim cấp tính và không có bệnh nền. Một nạn nhân bị loạn nhịp tim, nạn nhân thôi. Nhân viên cấp cứu hiện trường đã khẳng định nạn nhân có biểu hiện sốc thuốc điện. Thưa quý tòa, đây là bản ghi lời chứng của một người tham gia thí Bản ghi này thể hiện rõ, thưa quý tòa, Yi Son Ho, chủ nhân sau khi Cương Tâm bị cắn rứt cho nên đã quyết định tự thú. Thưa quý tòa, lực, chúng tôi sẽ công nhận khi có quyết định xử phạt tội khai man của nhân chứng. Phiên tòa kết thúc tại đây. Cho ba điếu thuốc đi, trước khi ra tòa chứ. Đừng có nói chuyện sao ba lại làm rối tung lên Khi chắc chắn không thể chịu trách nhiệm chứ Tụi con rồi kia mà Đúng Luật sư mua chuộc nhân chứng bằng tiền Những kẻ không khác gì mafia cả Đóng tin vào Ba Bà dừng lại đi có được không Lỡ sức khỏe của ba xấu đi thì làm sao Sẽ giúp ba Con thấy xấu Thử làm diễn viên đi Ít nhất sẽ không được con đâu Đi đến cuối cùng mới biết ai thắng Thôi Bà đi đây À thì ra anh là Kiều Bảo Ý Tôi xin Ôi tôi xin lỗi anh nhé Ôi trời ơi cái tên Dô ở đâu ạ à? Vâng À vâng Chị hẹn gặp ông ở đó nhé Trời ơi đến rồi mà còn hủy chuyến thì mình phải làm sao Xin lỗi Lái xe limousine Người ta vừa hủy chuyến nên bây giờ xe còn trống Sẽ cho anh một chuyến đi thoải mái Không sao đâu tôi cũng thế Mời anh lên Anh đã đến đất nước nào thế Tôi muốn được yên tĩnh Bật thời sự cho tôi À vâng Và kết thúc mọi thứ trong một tháng Theo cảnh sát, chúng giả vờ làm tài xế taxi sân bay Trong khi đạo diễn Bong Chun ho và BTS làm rạng danh đất nước Thì chúng lại làm như vậy đó, bực bị đánh cắp Một tháng nữa mình sẽ Cảnh sát đang điều tra gì Đội trưởng khi đang theo dõi tại Incheon. Đội trưởng à, 10 phút trước, Masato của băng Kawaguchi đó dài lắm đấy. Gọi trực thăng đi chuẩn bị xuất phát. Vâng, có tổ chức của Ý. Cố Cố vấn Mafia Thì hắn đến Hàn Quốc 5 năm và đã trở về Hàn Quốc đấy Chúng kiếm ăn được cái gì ở đây? Hàn Quốc có nhiều thứ có thể kiếm ăn lắm chứ. Chào mừng tới Hàn Quốc. Cậu trưởng, đây không phải là vấn đề có thể suy nghĩ được. Cậu đang chọc cho tôi chửi cậu phải không? Phải thay lao cho một cuộc chiến vô ích nữa. Nhưng hắn là cố vấn cậu. Luật sư hôn. Hôm nay mình lại hoàn thành suôn ông Tuyệt vời Chắc tôi phải lắp rèm ở đây quá Đó không phải là ba tôi mà là luật Vậy nên ba tôi luôn chạy mà không biết điểm dừng Khi đi tới kết thúc Hôm nay cô Tăng làm sớm rồi đi đổi gió đi nhé Ngạc nhiên chưa Có thưởng thêm đấy Đúng rồi Đợi đã Hết trong hôm nay đi Biết chưa Chà hung Anh ta có khấu trừ thuế không Chắc đồ ăn máy bay mặn lắm Hắn tự mình uống hết cả chai trước khi Này cái cặp sách này cũng hàng hiệu đó Đợi đã Cái gì đây Tuyệt quá Này Nhìn cái đồng hồ đi Nhái nhỉ Ôi, mùi thơm quá Thiệt hả Tìm nước hoa quán đi các người là ai vậy? Bọn tao hả? Cảm giác tuyệt vời Tôi đã bảo cậu giỏi mà Làm cho anh tin đi Cái Hàn Quốc chết tiệt này Hàn điên mất rồi khốn Cả họ nha chúng mày Tao hận không giết được chúng mày Cậu ta lên xe rồi à Khu này toàn trai đẹp kia mà Ôi thích thật đấy trời ơi Anh cần lời khuyên gì ở tôi? Năm năm trước, cất giấu vàng. Ông tôi muốn cất vàng ở Hàn Quốc chứ không phải là ở Trung Quốc. Ông ấy muốn giấu tại Hàn Quốc. Hơn hết phải bảo mật đến mức không ai tôi đã thực hiện suốt 50 năm. Hãy mua... Sau đó hãy ngụy trang thành một công ty Rồi thỏa thuận với thợ thi công Là một hầm bí mật đựng vàng Hàng được chuyển vào để không bị phát hiện ra Ngoài ông, đó không... Vẫn chưa hết đâu Bật thất đốc chúa, vâng Kia, rốt cuộc anh đã gặp chuyện Phòng của tôi đã có chứ Vâng, nghe tin anh trở Tình hình bây giờ thế nào Chắc anh đã xem qua nhưng họ không tin À, à phải rồi, công ty xây dựng Babel, phòng đầu tư và phát triển, suốt ngày mò qua đòi thương lượng thôi. Luật sư Chết tiệt Tôi đã chuẩn bị giường và đồ trong Vâng Anh cứ làm như thế đi Không Tôi để cả trong phòng rồi À Mấy người đã từng ở đây Đã dính lên đó Vùng một ở trước cửa plaza Hắn với tên chủ tòa nhà Tôi đuổi Trong vâng. hắn ta như thế nào như kiểu trong phim hay có đấy Ác nhân nhưng đẹp trai Kiểu ác nhân mà đẹp trai nữa thì còn giả man hơn Người không hề sợ giám đốc của chúng ta Tôi sẽ giữ của hắn thế này Đi, trước hết Hãy bỏ cái cổ ra Được, rồi những người bởi tên luật sư của Ủy ban phản đối phát triển ở tầng 3 Những người ở đây rất cảnh giác với tôi Chà, trời ơi, vâng Mọi người đều như thế Người kia bị sao vậy? Bệnh hả? Đừng có ăn anh tự tin với khuôn mặt như thế thì đi kiếm tiền về đấy Ơi cái tay Tôi thích đồ tanh Tôi với Trời ơi Cái thằng này Thi Văn Kiệt Mày ở nước ngoài hả Mày từ nước ngoài về sao Mày đến từ Mỹ sao Trời ơi Đau quá Mẹ Cứu gì mà cứu thành niên này Chết này Chết này con với cái Thôi mà bực mình quá đi mất Còn tiền ngày xưa mở chỗ mật thất đã phá sản rồi Nên tôi chọn Ngay dưới chỗ vị sư đó ngồi Là 15 nhập hội phản đối phát triển rồi. Chúng tôi sẽ cùng nhau giữ gìn nơi này. Đấy, đại sư đã cảm nhận được nguồn sức mạnh mãnh liệt từ dưới đất, tuyệt thực là không ăn gì. Tôi đến để giặt ít đồ Bộ âu phục này rất quý hiếm tại sóc Thật ra đây là âu phục do nhà thiết kế hàng đầu Milan của Đức đã nói là đồ của mình là hàng hiệu. Nhưng sự thật đây là bản giới hạn trong bộ sưu tập rẻ tiền rồi. Số nhà 606 Tôi nghe nói cậu đến cùng chủ ta nhà Bắt triển Kim Ca Plaza Tên là Hong Yu Chan Tôi là luật sư Vincenzo Casano vâng, cái gì cơ? Vinh cứ cứ gọi tên tiếng Anh Vincenzo Casano Hả? Vâng, tôi đến từ nước Ý Ở Milan về Vậy chắc hai người nói chuyện với nhau hợp lắm đấy Anh à, đã ở chỗ nào của Milan thế? À thì ở Milan Uffizi Đúng rồi Vâng Còn động về vấn đề tư pháp thì chắc khó rồi Vâng, đúng thế rất đã nói sẽ không báo Plaza Nhưng mà Tiền thì ai cũng như ai thôi Tôi sẽ giải thích rõ được rồi Nóng quá Ôi nóng chết tao rồi trời ơi Bộ Tư pháp trại giam nữ Chong Chu Mời luật sư từ phía bị cáo Bị cáo Oh Kyung Cha đã nhiều lần bị chủ tịch Han Tokpe cùng gia đình trích từ gia chủ trong cơn phẫn nộ đã gây bạo lực dẫn đến cái chết của ông ấy đã từng bỏ rơi con ruột của mình đây là chính con ruột của mình Thì xem nhẹ tính mạng của người khác là điều dễ hiểu Tôi bị xâm hại tình dục Cả gia đình ông Chủ tịch Hoàng đã xâm hại người giúp việc trước tôi Thì cô sẽ phải rời khỏi phiên tòa này đấy Dù sao thì phán quyết cũng đã có sẵn rồi Yu Chan của công ty luật Chipuraki được bổ nhiệm Bị can từ chối phúc thẩm sự thật và ảnh hưởng trầm trọng đến vụ án. Anh Nhi đã tham gia thí nghiệm thuốc ông rút tim của công ty. Bà đó thần kinh rồi hả? Tưởng mình là Chun Ji Hyun hả? Sao? Sao phải đến đây mà nhảy chứ? Đây là điều rồi đó. Hai cái đứa này ở đâu ra mà dám mở miệng xúc phạm? Đưa đây. Nhanh cái tay lên nữa hả? Muốn chết hả? Chị đây tống mấy đứa vô tù đó Xin lỗi chị Ở yên đó Mình chưa giặt nữa kìa Em là mặt trời của anh Anh yêu Xin mời vào Món ngon nhất ở đây là gì thế? À, nhìn thực đơn có vẻ hấp dẫn đó Mmm. <laughs> Món ăn như là vừa lôi ra từ trong thùng rác vậy TV2 là anh đã gạt con dòi ra. Ra là thế. Tôi... Lần sau lại đến nhé. Trại giam nữ Chongju. phát hiện rồi nhỉ? Cô đã nhạy bén hơn Bây giờ chỉ cần nhìn một cái là biết ngay à Cô vẫn điều trị đó chứ Nhờ ơn của anh cả Gỡ như vậy chứ Ngày như vậy nản chí lắm Tháng nữa Người khác lại tưởng anh là chồng bí mật của tôi mất thôi Trời ơi, thật là Thử một lần cuối Đừng phúc thẩm nữa Tôi là một người phụ nữ Chuyện thuận lợi cả chứ À, à dạ. vâng Trưởng phòng đầu tư dịp đường có một quán cà phê Hãy đến văn phòng của tôi Mới Những người thuê nhà cũ sẽ tiếp tục được ở đây Cùng của chúng tôi Đây là cái giá còn cao hơn lần trước nữa Nhưng mà này, tôi chỉ muốn thỏa thuận trong vui vẻ. Chúng tôi là xây dựng ba bên đấy. Uy hiếp tôi sao? Vậy thì sao? Đừng. Cái gì thế này? Vẫn chưa cái tới sao? Ừ. Trời ơi, cái gì đây? Anh Thác à, phải cởi giày ra rồi mới vào chứ. Ôi xin lỗi nhé, có gắng xúc tu sao? Anh phải rửa chân hoặc mang tất vào chứ. À, trời ơi. Còn nữa làm ơn Phải treo rèm lên thế này đi nè Nào mọi người đều có mặt Vậy nên ngày mai tôi sẽ làm một biên bản thỏa thuận Chỉ cần... Vâng Nếu vậy làm sao anh biết luật ở đây Các vị và đảm bảo các vị sẽ được tiếp tục thuê Thật đấy chứ Anh ấy đã nói như vậy rồi Hay là chúng ta cứ tin thử xem Vâng tôi cũng thấy thưa luật sư Tôi có võ đấy Đừng có vớ vẩn nữa Chẳng ai hiểu đâu Thật là xấu hổ Trời ơi cái tên Vincenzo này thiệt thật Phát điên lên mất thôi tưởng cậu đấy Nhưng tôi thì không Ông không tin tưởng tôi đến thế sao Tin tưởng loại người như cậu đâu Tôi là luật sư Và luật sư hôn cũng vậy kia mà Cho con người Những người có nhiều tiền <laughs> Tôi chắc cứ làm theo kế hoạch đi chú yon à Bình à yon, Hợp đồng chuyển nhượng ca Plaza Đây, tí nữa Người nhận hôn cho Yon Lại là gì thế này trời ơi Người nhận hôn cho Yon Khỏi đi Không mua đâu Điên rồi Trời dễ quá mà quá đấy ơn vâng, tôi hiểu rồi Cô thử nghiệm lâm sàng Luật sư không đến rồi à À nó sao đó là giấy tờ ba gửi để xóa tên con khỏi như một ông già lỗi thời như vậy chứ Nếu không được thì phải dùng bất cứ thủ đoạn nào Người thông báo từ chối được gọi bằng những